Vâng thưa các bạn, để chúng ta kết nên một cái chắp bánh cốm bánh cu thê thì cái công đoạn đầu tiên là chúng ta phải cho bánh vào vỏ hộp và chúng ta gấp cho vuông vắn. Sau đó thì chúng ta mới bắt đầu cho vào mâm cháp để kết nên các bạn nha sau khi mà chúng ta đã chuẩn bị được những cái à, hộp bánh như thế này rồi thì bước đầu tiên thì các bạn làm cho tôi 17 à, bánh chúng ta xếp dọc như thế này xếp dọc như thế này 17 bánh và chúng ta dùng băng dính này chúng ta dán lại nhé theo thì các bạn dán cho tôi ba hàng xếp bốn bánh như thế này nhé chồng lên nhau luôn chúng ta xếp chồng lên nhau ba hàng bốn bánh sau đó chúng ta tiếp tục xếp ba hàng ba bánh cũng ờ, lấy băng dính chúng ta cuốn thật chặt lại như là hàng bốn bánh ờ, đầu tiên các bạn nhé theo thì chúng ta sẽ làm ba hàng hai bánh